Chào mừng các bạn đến với xứ sở Stick World Mình uh, chơi phần uh, giải đấu của Stick World Đây mình uh, ờ, Hôm mình đấu với uh, Blacker Mình có 15 điểm để nâng cấp Nâng cấp uh, các đội quận uh, Này mình uh, chưa bao giờ nâng cấp tượng Nâng cấp uh, phu tượng lên nâng cấp các ờ, ờ, chiến binh ờ, vàng của chúng ta ok chúng ta bắt đầu thôi và triệu hồi các chiến binh Sparta của chúng ta ra triệu hồi cả các cái ờ, đơn vị người khổng lồ ra này mình uh, mua thêm uh, ờ, IT triệu hồi quân ra cho tốc độ wow. Oh, các uh, chiến binh uh, Sparta quân của đối phương đang uh, phá đá ở giữa qua bây giờ đây là các uh, chiến binh của chúng ta đang uh, xuất hiện đây là những uh, người khổng lồ màu xanh của chúng ta đấu với lại là các ờ, chiến binh ờ, Sparta các cấp độ khác nhau và vâng, người khổng lồ người siêu khổng lồ boss của đối phương đang ờ, xuất hiện các cấp độ chiến binh Sparta và vâng, đối phương đưa sang cả các uh, uh, cung thủ Sparta và các cung thủ Sparta đang yểm trợ ở phía sau à. tiếp tục thêm một uh, chiến binh nữa đang uh, thay thế siêu bot uh, khổng lồ được rồi tiếp tục một uh, chiến binh về cổng đồ lửa ra khổng lồ xanh hạ gục các uh, chiến binh uh, à, Spartagon của địch thủ uh, bị hạ gục rồi uh, lại tiếp tục uh, một uh, siêu boss nữa ra siêu boss này lại còn có sừng nữa mình uh, triệu thêm các uh, chiến binh uh, của chúng ta ra Thôi, mình uh, tan tác hết rồi Mình tiến hành à, rút lui thôi Wow Người khổng lồ cũng à, có sừng Cũng, ờ trong ờ, khi chiến đấu mất ờ, quá nhiều năng lượng thì cũng đã bị ờ, nhanh chóng như hạ gục wow. Đấy, à, tiếp tục triệu hồi những chiến binh khổng lồ của chúng ta ra chủ quan nên đã bị hạ gục rồi mình ờ, tiếp tục uh, tiến hành chơi lại thôi mình uh, nâng cấp uh, người khổng lồ của chúng ta lên uh, các chiến binh uh, cung thủ yểm trợ rồi vâng, chúng ta tiếp tục bắt đầu ở trận này mình ờ, triệu hồi toàn các ờ, chiến binh ờ, người khổng lồ ra Đây, sau phần này mình ờ, cũng đi ờ, sang ờ, tấn công luôn những tư cầu bầu của chúng ta đang đánh giáp lá càng với các chiến binh Spartan thủ sẽ đưa các ờ, chiến binh khổng lồ rất nhiều những uh, chiến binh của chúng ta triệu hồi đông uh, quân luôn chúng ta đã dồn hết lực phản công gặp tượng uh, Anchidon của đối, của đối phương cũng uh, nhanh chóng đã giành chiến thắng Ok, trong uh, trận này để đấu với uh, Blacker vô cùng vất vả Vâng và lần sau chúng ta sẽ đấu với à, Kusi Ok vâng à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong à, phần so tài tiếp theo tạm biệt các bạn